别担心。 phũ phàng chỗ này không thấy bóng nàng vô đời chẳng muốn nào hơn dòng tim còn lưu vàng chữ ngày ngang 让我。